Thank you. Thank you. được cảm ơn Võ Hoàng. Võ Hoàng ơi, đứng lại đây cô uh, trò chuyện một chút nha. Uh, thời gian đầu khi mà con học nhạc tại trường Neo Kids á, so với cái khoảng thời gian đến bây giờ thì con thấy là mình đã có những cái thay đổi như thế nào rồi? Dạ, thời gian đầu học với Neo Kids thì rất là nhút nhát, không có không có mạnh dạng như bây giờ. Nhưng mà sau cái cổ vũ của các bạn ở Neo Kids và cả thầy Kỳ Anh thì uh, em cảm thấy uh, rất là tự tin và năng động hơn trước. À, theo như cô được biết là cái khoảng thời gian đầu học á, thì à, em thường có những cái khó khăn khi mà tiếp xúc với những bài mới. Vậy thì à, bây giờ thì mình đã khắc phục được cái khó khăn đó chưa? Dạ rồi. Và dạ thì lúc mà thầy cho anh đưa bài mới thì em cứ uh, tưởng tượng là bài này rất là hay và rất là hấp dẫn thì tạo cái cái uh, cái động lực để tập bài này thì sau khi làm được uh, tập được xong cái bài này thì em cảm thấy tự tin hơn cảm ơn phần chia sẻ của nguyễn võ Hoa